Dù đi muôn nẻo đường đời Làm sao quên được quê tôi Thái Bình Quê hương thắm nghĩa đường tình Dệt nên trang sử ngàn đời quang vinh Quê hương hi Oh.

đời